Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay ta sẽ bàn về thị phi. Nói điều thị phi gây khổng nghiệp, nghe điều thị phi tạo nghiệp chướng. Nếu dính thị phi là trước đây do ta đã đắc tội với ai đó, người tạo thị phi mắng nhiều miệng chẳng thơm tho gì, người nói xấu sau lưng bạn chẳng qua họ đố kỵ và thua kém bạn. Nếu quay lưng lại đáp trả, bản thân tự thêm tức tối tự gây thêm khẩu nghiệp vậy kế sách nằm ở đâu mỗi người đều ít nhất bị vài chuyện thị phi trong đời có người nói khi sự nghiệp bạn thành công nhất là khi bạn bất ngờ thăng tiến nhanh chắc chắn sẽ có rất nhiều người đâm chọc sau lưng bạn đâm chọc sau lưng không chỉ làm bạn rất đau lòng có người vì thế mấy ngày không ăn không ngủ được buồn khổ thậm chí vì câu nói của người khác vì một câu nói của người khác mà bạn đã tức khí đến chết giống như chu du rồi đôi khi nhớ lại mới thấy thật là không đáng phải làm như vậy người ta nói xấu sau lưng bạn chẳng qua là đố kỵ với bạn một lời đâm chọc sau lưng là cách khiến bạn tức tối giận dữ Kết quả là sao khi nghe câu nói thị phi này, bạn tức tối nhảy dựng lên, còn người ta sau khi biết chuyện bạn đã tức tối như vậy thì vui không thể xiết. Thật sự không đáng để trở thành người dễ bị điều khiển như vậy. Vì thế, nếu bạn tức giận bởi những lời thị phi này hay bởi người khác nói xấu sau lưng mình là điều không đáng chút nào. Thậm chí có người không mời mà đi ngang tường nhà bạn, mắng bạn khó ưa việc làm này ví như họ thảy rác vào nhà ta nếu ta tức tối gói cục rác to hơn ném lại thì sự việc chẳng thể dừng lại ngay ngay từ ban đầu bạn không cần đáp trả cứ gói lại cục rác này lẳng lặng bỏ đi là không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng con người là chốn mà phiền não tự tìm đến điều không đáng giận cũng giận điều không soi xét kỹ lại càng không soi xét nghe thấy mục tiêu chăm chọc sau lưng mình khó mà nhẫn nhịn vậy kế sách giúp bạn nằm ở đâu thứ nhất mãi mãi có thể tránh bị người khác nói xấu sau lưng là khi người ta vừa nói xấu tức thì bạn nhảy dựng như điện giật mà chết như thế chẳng ai dám nói xấu nữa thứ hai cứ xem như chẳng có ai nói xấu sau lưng mình bạn có thể tránh bị nỗi khổ đè nén kéo dài tuổi thọ các nhà nghiên cứu nhận định rằng tức tối là một trong những nguyên nhân chính làm giảm tuổi thọ những ai tức tối máu sẽ sản sinh ra độc tố độc tố này ảnh hưởng đến toàn cơ thể khiến tuổi thọ của bạn sớm hao hụt thế nào là nói xấu sau lưng những ai nói xấu sau lưng bạn tức là phải đứng sau lưng bạn nên người nói xấu sau lưng bạn thường là người luôn ở phía sau bạn là người lạc hậu hơn bạn người ta nói xấu sau lưng bạn chứng tỏ bạn đã đi trước người ta bạn nên vui vẻ mới đúng người ta nhận định bạn là bậc tiền bối biết đi nhanh hơn họ vì vậy nói xấu sau lưng bạn lẽ ra bạn phải đáp lễ bạn phải cảm ơn họ mới đúng nhưng nếu bạn giận dữ sẽ chẳng giải quyết được gì Ví dụ bạn đang tham gia cuộc chạy đua, mọi người chạy nhanh hướng đến mục tiêu là sợi dây băng đỏ, người ta chạy sau lưng bạn, đâm chọc bạn. Nếu bạn không để ý, bạn sẽ mãi chạy nhanh về đích trước người ta. Nhưng nếu bạn không vượt qua được chướng ngại là những lời nói xấu sau lưng mình, mà tức giận, chân chạy chậm lại, mọi người sẽ vượt qua mặt bạn. Nếu bạn có tính cách như Chu Du, tức khí quay đầu lại chỉ vì kẻ nói xấu sau lưng của mình thì càng tai hại hơn nữa tai hại như thế nào người đang chạy nếu quay người nhìn lại phía sau toàn thân nghiêng hẳn về một phía bước chân chậm lại chỉ là chuyện nhỏ mà chuyện to chính là mình vấp ngã té nhào xuống đất sẽ vô cùng nguy hiểm nếu mắng người ta thì càng nguy hiểm hơn có thể không đến đích mà đến bệnh viện Nhớ lại nhiều năm trước, tôi đầy tự mãn, tự nhiên đắc tội với không ít người, có khi tôi đắc tội với những người mà tôi không biết. Điều này là vô tội, nhưng ở trong vòng thị phi, nên biết thị phi như thế nào, chạy không thoát chuyện thị phi, thì đối mặt với nó là cách đương nhiên rồi. Rồi bắt đầu lao vào khẩu chiến qua mạng xã hội, ngày nào cũng lời qua tiếng lại, mắng nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn, sau này nghĩ lại, tại sao có nhiều người nói chuyện thị phi của mình như thế? Thế là bình tâm suy nghĩ, chẳng lẽ trước đây mình cũng thường nói chuyện thị phi này hay sao? nhưng quả báo ứng với những gì trước đây ta đã gây ra, bạn suy nghĩ thử xem nếu trước đây tôi từng mắng nhiếc 10 người, gây 10 chuyện rắc rối, gây thị phi cho 10 người, tính ra tôi đã mắc đến 10 khẩu nghiệp. Bắt đầu từ bây giờ tôi có quan niệm về nhân quả, hãy có ai đó mắng giết tôi, tôi phải cảm ơn họ. Vì báo ứng đến và mình có thể tiêu tan đi bớt một khẩu nghiệp, bớt một nghiệp chướng, tức là chỉ còn 9 nghiệp đã mắc còn lại. Nếu có người mắng bạn, bạn phải cảm ơn họ vì người ấy đến để làm giảm bớt khẩu nghiệp của bạn. Nhờ thế, nghiệp chướng của bạn cũng giảm dần đi cho đến khi bạn không còn mắc bất kỳ một khẩu nghiệp nào người ta vẫn tiếp tục mắng bạn chẳng sao cả bởi như thế bạn đã tạo được đức còn người mắng bạn gây thêm khẩu nghiệp nhưng vì tức tối bạn mắng lại người ta thì chẳng khác nào bạn lại tiếp tục tạo khẩu nghiệp cho riêng mình và đợi ngài báo ứng đau khổ này là do tự mình chuốc lấy nguyền rủa người khác nguyền rủa thế giới này thì người nguyền rủa hiện sống trong cảnh giới của địa ngục chứ không cần đợi sau khi chết. Lịch sử đã cho chúng ta thấy những người ác mồm ác miệng đều không phải là người có sự nghiệp thành công, càng không phải là người hạnh phúc. Đây là một điều tuyệt đối đúng. Như thế nào là người dễ bị thị phi? Trong mệnh lý có cung thất sát nặng, đại diện cho người có chức vị cao, có danh tiếng cũng đại diện cho điều tiếng xét về hướng nhà tính theo cầm tinh và hướng nhà cũng có thể dễ bị thị phi ví dụ tuổi thân tý thìn kỵ cửa nhà ở hướng hợi hợi là một góc trong tây bắc tuổi dần ngọ tuất kỵ nhà ở hướng tỵ tỵ là một góc trong đông nam tuổi tỵ dậu sửu kỵ nhà ở hướng thân là một góc trong tây nam tuổi hợi mão mùi kỵ nhà ở hướng dần dần là một góc trong đông bắc tính theo củ cung phi tinh sao tam bích đại diện cho thị phi miệng lưỡi năm này sao tam bích bay vào hướng bắc nếu cửa nhà bạn đang ở hướng bắc lại bài trí quá nhiều cây cối màu xanh lá sẽ tạo ra hiện tượng loan đầu dễ mắc chuyện thị phi cuối cùng là phạm thái tuế tính theo cầm tinh gặp năm tuổi hoặc năm có con giáp đối xung với tuổi thái tuế chủ về ảnh hưởng sức khỏe và thị phi ví dụ năm nay năm năm Tý thì tuổi Tý và tuổi Ngọ là tuổi dễ bị thị phi nhất. Nếu bạn đã nghe qua câu trừ tà chiêu độ, hẳn nghĩ đến những điều rùng rợn. Thật ra không phải vậy, đối tượng siêu độ không phải là linh giới bên ngoài cơ thể, mà là sự siêu độ cố chấp bên trong tâm ta, giảm đi tính sân si. Tất cả đều từ tâm, đây chính là gốc của Phật giáo